thì hôm nay mình sẽ giải đáp một số thắc mắc mà một số bạn thường hay gặp vấn đề này thì hiện tại Sacombank có cập nhật lại một cái số tính năng thông báo trực tiếp và điện thoại các bạn nhưng mà báo trực tiếp ờ, trên app Sacombank ờ, Sacombank Bay các bạn thì các bạn ờ, nào chưa có app thì có thể tải app về bằng cách là vào CH Play hoặc là App Store để tải app nó về các bạn rồi các bạn có thể nếu các bạn có thể liên kết trực tiếp thì trong kênh mình có làm những cái video hướng dẫn liên kết như thế đó, rồi các bạn có thể ờ, truy cập vô để mà xem những cái thông báo mà chuyển tiền hay rút tiền hay tiền ra vô hay những cái tin ờ, mà khuyến mãi ờ, đặc biệt của Sacombank các bạn thì bây giờ mình sẽ đi sâu vào cái giải đáp cái những cái thắc mắc mà các bạn đang mắc phải ha rồi mời các bạn theo dõi video mình ha mình bắt Ok các bạn thì giờ mình sẽ tiến hành giải đáp cái thắc mắc của các bạn ha. Thì trước tiên các bạn uh, truy cập vào app uh, ờ, Sacombank Pay giúp mình ha. Đó. Đây. Thì trước tiên uh, khi mà truy cập vô để kiểm tra thì các bạn cần phải nhập mật khẩu app của mình vô ha. Thì các bạn để ý trên một uh, cái giao diện chính của nó thì trên đầu bên phải có cái chuông nè, những cái hình người thì các bạn sẽ nhấn vô cái chuông nó ha. Đây cái chuông nó mình sẽ làm dấu để các bạn dễ thấy nha. Đó, rồi khi mà nhấn vô cái chuông á, thì cái bên mục tất cả nè nó sẽ hiển thị những cái mà tiền vô ra của mình hay là những cái ờ, thông báo khuyến mãi nè hay những cái ờ, chương trình mới nó ra nè như ở đây ở mục này mình đã phanh ha thì nó đã ờ, cái số tiền mình bị trừ nè ngày mấy tháng mấy đó rồi bên dưới là thông báo mình đã đã chuyển khoản nè đó rồi ha thì à, các bạn có thể à, kéo xuống bên dưới để mà xem những cái mà thông báo mà mình đã rút tiền hay chuyển tiền ha hay những cái tin tức khuyến mãi của mình ha cô mà Sacombank cập nhật cho mình ha đó đây để mình kéo xuống bên dưới cho các bạn xem nha đó. rồi thì còn một cách nữa là có các bạn à, có thể ờ, chuyển qua bên cái mục là cá nhân nè đây mình đã làm dấu bên đây ha thì các bạn à, test qua bên một cá nhân thì nó sẽ hiển thị à, tất cả đây bên một cá nhân ha thì nó sẽ hiển thị tất cả những cái à, giao dịch chuyển tiền và rút tiền của mình thôi thì không có hiện lên cái những cái thông báo thông báo khuyến mãi đó như đây các giao dịch mình đã rút tiền hay chuyển tiền vào nè đây cái giao dịch này mình đã rút ra nha các bạn đó. đây giao dịch này mình đã chuyển nè ok giao dịch này nó cộng tiền cho mình ha rồi thì các bạn có thể truy cập vào hệ thống để mà xem những cái phiên mãi của ờ, Sacombank ha các bạn rồi ok các bạn ơi, video mình đến đây là kết thúc ha. Thì nếu các bạn thấy thích video và thấy video hữu ích thì các bạn hãy ờ, cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ ờ, tinh thần mình nha các bạn. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo ha.